rời xa anh chẳng thôi được không vì ngoài kia bao la bao rông sợ một mãi em vì ai nức nở nghẹn lòng lúc chơi vơi trong nhạt phai hãy nhớ anh vẫn tồn tại che chở em vượt qua những chiều không ai ngày mà phố thanh thang người qua ngày mà em yêu ai đừng xa ngày mà mơ

rời xa anh chẳng thôi được không vì ngoài kia bao la bao rông sợ một mãi em vì ai nước mơ nghẹn lòng lúc chơi bời trong nhạt phai hãy nhớ rời xa anh chẳng thôi được không vì ngoài kia bao la bao rong sợ một mãi em vì ai nức ngờ nghẹn lòng